hàng của Đúng rồi, phải nghe tiếng công an không nhỉ? Lượng phục vụ hương nó điện điện là một cuộc lực lượng cảnh giới vòng ngoài người ta đã no rồi mình cứ phải hiện tại tất cả các nhân viên chăm sóc khách hàng đều bận khi khách vui lòng Đi, gọi lại à, Viettel à, con biết mình eo nhỉ? Viettel.vn để được giải đáp online. Mà đưa số thoại ra, đưa thoại ra. Mới điện cho bọn Viettel đây. đây vâng. à? Vâng. Alo Alo ạ à? Ờ, xin hỏi là, là, là, là bạn là danh số là bao nhiêu nhỉ? Đấy có phải trung tâm cho khách hàng của Viettel không ạ? Tổng đài bên cháu không nghe rõ thông tin từ về số số nhắc lại thông tin được không ạ? Xin hỏi là đây có phải là trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel đúng không ạ? Vâng, chú đang gọi đây tổng đài của Viettel ạ. Rồi. Ờ, bạn tên là gì nhỉ? Dạ, bạn tên là, là, là... Tên là... em tên là Phương anh ạ Phương danh số bao nhiêu bạn ơi danh số của em là chín chín. Chín ba ba một một chín. như này nhá là thực ra là, là bây giờ là nó có cái, cái việc ờ, như này này thì hiện nay là là, là ừ, chúng tôi đang đang tiếp nhận cái uh, một cái uh, công dân đến người ta hỏi về cái vấn đề là là khiếu nại vâng. không phải là khứ loại mà ý là trình bày nhá để đảm bảo vâng. cho cái quá trình mà mà mà cái đòi hỏi của thông tin một cách khách quan chính xác và cái an an toàn thì là tôi đề nghị là ghi âm cuộc gọi ok chưa vâng đây, đây, đây, anh anh anh có vấn đề gì anh gặp trực tiếp với viên này alo alo em đang nghe đây ạ à? ờ chị chị chị, chị ai em vẫn đang nghe bây giờ nhà nhá em hỏi chị là là là là là, là, là uh, ông nọ à, à, tức là bây giờ em muốn ứng tiền chị không vâng thì là là cái cái uh, em ứng 100 thì là là sẽ vâng. bị trừ tiền như nào ạ ứng 100 thì là anh rồi em em em vay vay vay vay vay vay vay nhà mạng Thế 100 vâng anh đã ứng chưa hay là bây giờ anh muốn ứng 100 không em đang đang đang hỏi chị vậy cơ Vâng, tức là bây giờ anh đang muốn ứng thôi chứ anh chưa ứng dịch vụ của bên em đúng không ạ? Em đã từng dùng rồi nhưng mà em đang đang đang hỏi lại là xem có nhầm lẫn gì không chị hiểu chưa? Thì em hỏi chị là bây giờ em muốn ứng vâng. tiền thì 100 thì có thì là là là là, là đến khi em giả là phải giả là bao tiền? Đối với dịch vụ ứng tiền 100 nghìn tối đa 100 nghìn thì hiện tại em kiểm tra bên em có dịch vụ ứng qua tổng đài là 9118 thôi ạ. Dạ vâng, đấy. Của anh ứng 100 nghìn nếu ở đây em kiểm tra cho anh nếu như mức ứng 100 nghìn thì phí à, của dịch vụ là ở đây em thấy là nó sẽ có tương ứng một cái số tiền em tính ở đây là 100 nghìn là sẽ mất 17 nghìn dạ thế thì thì thì, thì, thì, thì bao nhiêu lâu thì là là em mất 17 nghìn rồi hả chị là dạ, anh cứ ứng mức 100 nghìn là nó sẽ mất phí 17 nghìn luôn rồi 17 là tức là nhá là ví dụ như là em ứng ứng ứng ứng ứng xong thì là bắt đầu là ừ, một tiếng sau là là em em em em em nạp vào đúng không? Vâng. Thì là cũng trừ mất của em 17 000 đúng không? Tức là nó sẽ trừ luôn cả số tiền ứng vào cộng với tiền phí 17 000 đấy luôn. Tức là em một bây giờ em vay bên 100 ừ, 000 xong là tí nữa em giả là em phải giả thành 117 000 đúng không? Đúng rồi ạ. Tức dạ. là cả số tiền vay cộng với tiền phí. Dạ. Dạ. Thế thì như như như như như như thế thế này nhá em, vâng theo cái bộ luật ờ, dân sự ấy hình như là cái điều 468 trong bộ luật dân dân sự năm 2015 ấy, thì quy định là cái hạn mức để cho vay nặng lãi và vay gọi là, là, là tức là, là, là gọi lãi suất cao ấy chỉ không thì nó là không được vượt quá 20% trên một năm mà đây là của chị là 17% trong vòng chưa đầy một một tiếng thì như thế là thì có phải là bên này là cho vay lãi cao đúng không đúng không hờ hờ hờ hờ hờ anh đấy thì là em bây giờ em em em em em có cũng có phải là em thật với với các chị này nhá nhá thì là tiền của chúng em ấy là cũng là mố nước mắt của chúng em làm ra thế nhưng mà em vừa mới gọi là gì là thôi thì trong lúc gọi là hoạn nạn có nhau thì thì thì, thì em cũng thấy thấy thấy nó ứng thì thì thấy nó bảo như thế thì em cũng vào em, em vay em đảo lóng tầm khoảng một nít thế là các các chị xong là trong tí em làm có cái thẻ 200 cái các chị trừ luôn ra một trăm mười bảy nghìn thế là các chị 17% trong vòng chưa đầy một tiếng như vậy thì em thấy nó bất công quá cuộc đời như thế nó ngang trái quá hẳn như ví dụ như là các chị là nó là đơn vị gọi là bọn xã xã hội thâm ở xã hội nâu cơ chứ đây, đây là đường đường như, như mình là việt theo mà sau này mình này làm như thế thì nó đùa buồn lắm thật sự 17 phần trăm trong vòng một tiếng đồng hồ thì chị ủ làm như thế của có phải là giết người không tức là anh đang ờ, muốn phản ánh về tạm thấy là cái mức mà phí của dịch vụ đưa ra về cái dịch vụ em nói cho chị nghe này em em là chưa thấy ra phù hợp đúng không ạ em không phải là phản ánh đâu mà em đang ngồi ở đây này đây này chị nghe này em vẫn đang nghe đây ạ đấy như thế là chị biết là em đang ngồi ở đâu rồi đúng không thế là có nghĩa là gì có nghĩa là em thấy nó như thế là nó, nó bất hợp lý quá nhỉ cái lực lượng cho vay cầm đồ người ta lãi suất có ba nghìn năm nghìn một đầu triệu tức là gì tức là người ta như thế người ta đã bị siết vào gọi là vay nặng lãi rồi bởi vì sao bởi vì là năm nghìn một đầu triệu thì lãi suất nó là 0,5% phần trăm một ngày mà trong đó cái lãi suất được quy định là 0,055% phần trăm một ngày thế thì hà cớ làm sao mà bên theo mà lại là một cái công ty to như thế mà lại là sử dụng là 17% phần trăm một ngày thế nhưng à, chưa đến à, một tiếng ấy như vậy thì em thấy là buồn quá chị ạ vâng thì như em đang nói đây là đây là anh đang thấy anh đang muốn phản ánh về cái trường hợp là cái mức tiền vay và cái mức cái mức phí của cái tiền vay đấy và anh cảm thấy nó chưa phù hợp với dịch vụ đúng không ạ thế em hỏi à, chị em hỏi chị là cái công ty đấy. công ty Viettel này đưa ra cái dịch vụ ứng này từ bao giờ dịch vụ ứng tiền này của anh à, đang hỏi thì em thấy triển khai từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2014 ạ ờ thế từ 2014 đến bây giờ nó là 7 năm rồi chả nhẽ là 7 năm rồi không ai người ta có khiếu nại gì à đến bây giờ chị lại tiếp tục là gì là thu thập thông thông thông tin để chuyển các phòng ban phía sau đúng không em 7 năm nay chỉ có ăn xong cuốn là để đi làm rõ vấn đề này thôi chị hiểu chưa Ha, cớ làm sao mà bây giờ này này, này cái lãi cái lãi suất nó lại cao đến như thế là là là, là cùng nữa vâng ở đây thì nếu mà vì em thấy ở đây dịch vụ thì bên em cũng có thay đổi về những cái thời điểm ờ, về cái mức phí hoặc là những cái phần mức ứng của khách hàng để có thể phù hợp theo từng thời điểm nếu khách hàng có phản ánh hoặc là cảm thấy những cái dịch vụ không phù hợp thì cái này em thấy là bên em đều có tiếp nhận những cái nói chung là bên cái việc cái việc mà chị thay đổi đấy nó toàn thay đổi lên thôi chị hiểu chưa ngày trước thì là ứng tiền giá của nó là có 14 nghìn thôi bây giờ các chị lên lãi lên 17 nghìn lãi suất như thế này thì dân đỡ làm sao được đúng không thế em mà chị có đúng là 17 nghìn một một đầu à đâu ui ui 17 nghìn trên 100 nghìn chết thế này thì chết rồi 17.000 trên 100 nghìn tức là 170 nghìn Chắc dạ, chắn cái mức ờ, dịch vụ ở ngoài thì em cũng chưa ừ, à, chưa vay cái mức ở ngoài nên anh so sánh như vậy em Thế bây giờ chị có biết là cái hạn mức vay ngân hàng là là bao là, là bao nhiêu tiền không? À, cái định mức là cái, à, cái, dạ, à, cái lãi suất ngân hàng Dạ cái đấy em không tham gia vay nên cũng Rồi ok thế thì cái bây giờ bây giờ anh hỏi em này anh anh ờ, anh rất lịch sự anh ờ, anh hỏi uh, Vâng. ờ, Phương danh số là 9319 này Mà đây anh nói chuyện với chị Vâng Alo Vâng em vẫn đang nghe đây ạ à? Dạ ừ, bạn bạn bạn Phương chứ thì cái việc mà, mà, mà vâng. cái việc mà đối tác của bên bạn tức là công dân người ta sử dụng người ta khai thác cái tần số băng thông bên phía nhà mạng Viettel đấy người ta có nhu cầu hỏi đáp thì đề nghị là bạn là trên cương vị là một tổng đài viên danh số 9319 vâng. bạn cần có thái độ một cách niềm nở là một và thái độ chuyên nghiệp trong quá trình là trả lời đúng trọng tâm trọng điểm của câu trả lời câu hỏi của quý khách hàng nhé Vâng, thì em vẫn trả lời đúng trọng tâm ạ. Bây giờ khách hàng người ta một câu vấn đề thứ nhất là gì? Cái vấn đề thứ nhất là khách hàng yêu cầu làm rõ là cái mức độ lãi suất của cái việc vay 100 nghìn như thế là bao nhiêu phần trăm? Vậy thôi. Vâng thì vay ở đây nếu như khách hàng vừa nói em thấy tính ở đây nó đang là cái ờ, tổng số tiền như vậy nó đang là rơi vào đấy là tầm 17 phần trăm 17 phần trăm trên số tiền khách hàng ứng ạ khách hàng đã có thông báo vừa rồi rồi đấy hả cái này em thấy là khách hàng cũng tìm hiểu khá là rõ về dịch vụ của bên em đã biết cái mức phí là cái phần trăm là bao nhiêu ạ em cũng có cung cấp cái giá phí cũng với giá ứng cho khách hàng rồi ạ rồi thế là như vậy nhá cái cái việc cụ thể em ờ, em lưu ý này nhá trong cái điều trong 468 thì quy định là trường hợp các bên thỏa thuận nhá về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được phép vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay em hiểu chưa các bên dạ. các bên cho dù là các bên đã có thỏa thuận nhớ nhưng cái thỏa thuận dạ. đấy nó không thể vượt quá được 20% trên một năm của khoản tiền vay bạn hiểu không dạ. cái này thì nó được căn cứ vào cái tình hình thực tế theo cái đề xuất của chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội quyết định và điều chỉnh mức lãi suất trong các cái, cái nhiệm kỳ rõ ràng nhá chứ không phải cái vấn đề là là, là, dạ. là các bạn thích đề đạt như nào là được đấy đấy là vấn đề nhất cái vấn đề thứ hai là cái việc mà khách hàng thì là phải soạn tin và sử dụng cái yêu cầu nhu cầu và khẩn khoản mong rằng nhà mạng cho ứng nhà mạng thích cho ứng hay không thì là do nhà mạng dựa vào các cái điều lệ của nhà mạng thế nhưng ngược lại là khi mà trừ tiền của khách hàng thì nạp cái trừ ngay điều ấy là khách hàng người ta cảm thấy là nó chưa chưa hợp lý và thấu đáo thì đang có cái ý kiến đề nghị lại với bạn bạn điều chưa dạ thì đề nghị bạn là thứ nhất là gì là, là tiếp thu tiếp nhận cái thông tin sau đó là gì? Vâng. bạn cần phải có những cái phương hướng để mà bạn nói với khách hàng sao cho nó hợp lý chứ không phải bạn sử dụng các cái thuật ngữ trong trong trong cái quá trình làm việc bây giờ bạn diễn bạn trình bày về cái vấn đề là lãi suất như thế và cái quy định như vậy và với cái, cái hình thức à với cái cái cái, cái việc này thì bạn xử lý như nào vâng thì như em vừa nói cái vấn đề ừ, đấy của khách hàng thì em có thông báo từ ban đầu là cái đấy nếu như mà khách hàng cảm thấy ở đây về dịch vụ ạ bên em đưa ra nó chưa phù hợp với cái nền dịch vụ của bên Viettel ạ thì cái đấy như ban đầu em có cung cấp cho khách hàng rồi là cái ý kiến của khách hàng đấy thì bên em sẽ có xin phép ghi nhận ạ cái thông tin của khách hàng ạ vì ở đây là khách hàng đang cảm thấy về dịch vụ của bên em đưa ra cái mức phí nó chưa được phù hợp với dịch vụ ạ thì cái đấy bên em có xin phép ghi nhận thông tin từ ban đầu rồi em. Thế cái quá trình sau khi mà ghi nhận thông tin xong thì, thì cái quy trình làm việc của bên mình là như nào nhỉ? nhân tâm ghi nhận thì cái này sẽ được chuyển trực tiếp những cái thông tin ý kiến của khách hàng đóng góp cho dịch vụ của bên em đến trực tiếp bộ phận quản lý phía sau ạ để tiếp nhận những cái ý kiến của khách hàng ạ để đưa ra những cái đề xuất trên cái ý kiến của khách hàng ạ rồi thế thì như vậy nhá đưa ra trong cái quá trình này và dịch vụ bên em sẽ thay đổi về dịch vụ của khách để có thể phù hợp với những cái đề xuất của khách hàng ạ thế thì mình ờ, mình ờ, kết luận với bạn luôn này nhá trong cái trong cái quá trình mà bên uh, phía khách hàng người ta đã có cái, cái ý kiến cái luồng thông tin trao đổi cùng với bên phía nhà mạng đúng không thì đề nghị là hai bên dạ. có cái việc là giải quyết trong cái vấn đề là nội bộ nhá và trong cái quá trình thời gian mà để chờ cơ quan chức năng à, chờ cái hai bên đưa ra những quyết định cuối cùng thì các bạn có lên là giả lại cái cái cái, cái số tiền lãi trong cái quá trình mà gì không tức là bây giờ là, là trừ trừ 17.000 ấy thì xem là cứ nhân theo cái lãi suất của nhà nước thôi xong bắt đầu là dư đâu thì dư bao nhiêu thì mình giả lại khách hàng đi tức là ở đây anh đang muốn yêu cầu cái phần hoàn lại cái phần tiền phí ứng đúng không ạ dạ và dạ, chính xác của nó là 14.300 đồng chị nhá là chị phải hoàn lại cho em 14.300 đồng cái này thì em về cái phần uh, phí quản lý để kiểm tra thêm thì có cái ghi nhận nào để chuyển về cái phần hoàn phí ứng không ạ còn về riêng thì ý kiến đóng góp về cái phần dịch vụ của anh là tới cái phần dịch vụ ứng tiền thì cái đấy em đã có xin phép ghi nhận rồi thì cái đấy em sẽ ghi nhận sai để chuyển bộ phận vòng 3 ạ còn cái phí ứng ở đây mà anh muốn yêu cầu hoàn lại cái phần phí ứng đấy thế bây giờ như này nhá bây giờ bây giờ chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi em em em em bảo chị này nhá thực ra là em em em rất là mệt chị không em mệt mệt mỏi lắm mà em chăn trở 7 năm nay rồi từ 2014 đến giờ khi mà đưa ra cái dịch vụ ứng tiền này chị chị không bởi vì là cái lãi suất của việc cái, việc ứng tiền này nó nó là như thế nào nó không hợp lý và nó quá cao thế bây giờ này thì em cũng rất là mệt mỏi và thường thường điện thoại của em là tắt thế bây giờ chị có thể cho em xin cái số cá nhân của chị để trong cái quá trình là sau khi mà liên lạc công tác thì chị có thể là giúp em là là, là chị bảo lúc nào xong rồi không xong để em biết đường chứ không suốt ngày này em mệt lắm chị không bởi vì với các chị 100 nghìn hay là 14.300 nó là số tiền nhỏ nhưng với em nó là cả một vấn đề 14.300 nó rơi tầm khoảng là 7 mớ rau muống ở quê em nếu như trời mưa còn nếu mà trời nắng như này nhá cái loại rau muống trắng thì nó rơi tầm ba mớ thôi chị hiểu chẳng nên là chị về về có ý kiến dạ. nhá chị cho xin số cá nhân chị đây dạ. ờ, anh xin số cá nhân của bên em nhưng mà cái này em bên em lại không hỗ trợ qua số cá nhân ạ thế em em em em, em hỏi chị nhá em có hỗ trợ trong việc này em vay các các anh các chị đúng rồi nhưng mà em bây giờ em chưa có để Thế cho em giả dần được không ạ ờ, ờ. ừ, không ừ. nói ừ, ừ, đừng nói này Thế là về cái vấn đề này của anh bên em không hỗ trợ được qua số cá nhân anh có gọi cho em qua số cá nhân thì cái dữ liệu của khách hàng em không thể kiểm tra được khi khách hàng gọi từ số cá nhân ạ còn đối với riêng phản ánh của anh ở đây ạ, bên em ghi nhận trên hệ thống tổng đài ạ, thì những cái thông tin của anh, hệ thống bên em sẽ có phản hồi ạ. Còn về cái vấn đề mà anh đang nói là muốn hoàn cái phần cước khi mà anh ứng tiền ạ, ừ. thì anh cho em biết là cái số nào mà anh đang ứng tiền ở đây ạ. Cái số nào ấy? Đang đạt cái mức trăm nghìn, cái đấy bên em sẽ có ghi nhận trực tiếp trên số đấy. không chín một 0912. Cái số điện. 0912. Ừ. tám chín không 890 ạ. Zikuka. 890 ừ, bao nhiêu em nghe không rõ. Zikuka, Zikuka, Zikuka đấy. Anh đọc cố em em không hiểu về vấn đề đấy ạ. Vẫn ơ ờ, à, ờ, em làm sao vậy? Tức là anh đọc. Bây giờ nhá, cái việc ba số cuối đấy là ờ, em nói chuyện em bắt đầu có đúng là bọn em khi mà bọn em cho số là bọn em phải giấu ba số cuối đúng không? Anh cũng phải giấu chứ. Bên thế bây giờ anh lại lại, lại đưa số cho em dạ. thôi là nộ hết à. Anh tạm gọi là Zikuka anh nói như vậy thì em lại cái vấn đề lại không có số thuê bao để có thể tiếp nhận thông tin ạ. À. Khi tiếp nhận một vấn đề gì thì những cái thông tin nó sẽ được ghi nhận. Anh đang điện cho em bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng số điện thoại, em hiểu không? Thì em lại bảo là không có số thuê bao xác nhận thông tin. Đây là bây giờ anh hỏi em này. Anh hỏi Phương danh số 9319 này. Vâng. Yêu cầu Phương danh số 9319 nghe rõ và trả lời này. Cái việc số thuê bao anh đang điện lên tổng đài đây, đúng không? alo anh cứ nói nhưng vẫn đang nghe mà anh phương có có đọc được cái số thuê bao anh ra điện tổng đài đâu số này của anh thì em có ạ ờ cái số này của anh thì này em có thế một số thuê bao là gì một số thuê bao là một thiết bị điện tử cầm tay hòa mạng được khai thác tần số băng thông của nhà mạng Viettel đại diện cho một cá nhân hoặc một cơ quan tổ chức nhất định đúng ạ thì cái việc số thuê bao này anh điện lên đây là về mặt pháp nhân của nó đều hoàn toàn hợp lý bởi vì sao bởi vì Viettel bây giờ là làm chính chủ hết rồi đúng không vâng. đúng không cái công tác ờ, công, công tác mà yêu cầu uh, bên phía Viettel và các nhà mạng là phải đầy đủ cung cấp đầy đủ các thông tin thuê bao chính chủ là chuẩn rồi đúng không theo cái thông tư một 194 của bộ thông tin đúng nào thế làm sao mà bây giờ anh đã điện lên từ cái số thuê bao này thì đồng nghĩa việc là nó đại diện cho pháp nhân của anh nhưng còn sao đó em lại còn phải hỏi số thuê bao nào của anh ơ ờ, chết rồi tức là em đang hỏi cái số mà anh đang muốn ở đây là anh nói về cái phần hoàn tiền và về dịch vụ ứng thì anh cảm thấy cái dịch vụ của bên em ở đây ạ mà anh có ứng rồi mà nó không phù hợp ý. anh đang nói về phần hoàn tiền em đang nói riêng về phần hoàn tiền cái số đấy ấy, cái số đấy ấy, em hiểu không là cái số của sếp anh anh chỉ là nhân viên thôi thì cái này của anh ở đây thì riêng về trường hợp mà anh về phần phí anh cảm thấy nó không phù hợp thì cái đấy em có thể ghi nhận trực tiếp trên số thuê bao của anh ạ còn ở đây nếu như mà anh muốn hoàn tiền trên một số thuê bao nào khi mà về cái dịch vụ đấy thì bên em lại phải tiếp nhận trực tiếp từ số thuê bao đấy ạ còn ờ. thông tin thì mới có thể chấp nhận thông tin trực tiếp đối với cái trường hợp em ơi em ơi em ơi em ơi em ơi phương này phương danh số 9319 này ờ, vâng. anh đi làm việc nó có giấy giới thiệu và nó có giấy ủy quyền của sếp anh nhá chứ không phải là cái cái anh được ủy quyền từ cái số có đuôi đuôi ba số cuối là JQK đấy em hiểu chưa dạ thì em chỉ đọc con số nên bên em nó không thể ghi nhận được phải có đầy đủ cả số bây giờ mà thiếu số thì tổng này cũng bên em muốn ghi nhận một cái dữ liệu nói chung là số đấy là số của sếp anh nó là toàn áp với hai thôi nhá mà bây giờ được rồi bây giờ này em suy nghĩ gì và em chấp nhận chuyển hồ sơ ra sau đó điện lại cho anh sau đó anh nếu mà nếu mà sếp anh rảnh thì anh chuyển máy cho sếp anh nhá cái đấy thì em sẽ không điện lại cho anh mà khi em ghi nhận là cái bộ phận quản lý thì sao bên em sẽ là người điện lại ạ thế thì anh mới thế bây giờ anh anh hỏi anh hỏi anh anh hỏi phương nhá phương sinh năm bao nhiêu công tác làm việc tại Viettel đến dạ. bây giờ là bao năm rồi cảm ơn anh quan tâm em sinh năm 89 anh ạ ờ em à, 89 dạ, à chị chị chị chị chị vâng vâng vâng, vâng cô vâng cháu hai hai hai trăm bên này thì ý ý ý em muốn nói ý em muốn hỏi chị như này là vì sao mà em lại xin số dạ. cá nhân của chị thì bây giờ em hỏi chị một câu này với một cương vị là một công dân của một đất nước một tổ quốc Việt Nam yêu mến như thế này với cương vị là một công dân một trình độ cử nhân đại học ra trường với thâm niên công tác và làm việc đến giờ phút này nó rơi vào là 10 năm chị nghĩ sao về cái việc là cái lãi suất của Viettel cao như vậy trên cái cơ sở là công dân đấy, khách quan này mà nói đấy thì là chị nghĩ sao khách quan thì thứ nhất là em không rõ cái mức vay ở ngoài để so sánh như thế nào thì em không vay... rõ mức vay ở ngoài thì anh xin cung cấp thông tin luôn này theo điều 468 luật dân sự nhá quy định rõ là gì là các khoản vay với mức lãi suất hai bên đã thỏa thuận thì mức lãi suất thỏa thuận không được vượt quá 20% nhá căn cứ vào cái điều đấy thì uh, bạn thấy rằng là cái lãi suất như bên bạn như vậy à, bên Viettel đưa ra vậy có hợp lý hay là không Vâng, thì cái này ờ, vay thì em nghĩ là chắc có điều khoản về luật vay thì em không không rõ vì em cũng không tìm hiểu về cái luật vay nhưng mà em nghĩ chắc một điều luật nào ra đưa ra nó cũng sẽ có hình thức cụ thể áp dụng như thế nào anh ạ chứ còn để để mà so sánh như vậy em không không nắm rõ cái này so sánh thì nó rất là khó khiễng và cũng rất là khó tôi ờ, tôi tôi tôi tôi, ờ, tôi uh... alo alo em vẫn đang nghe mà ừ, Phương à vâng, tôi thì đã, đã, đã đã ngồi nghe cái câu chuyện ngay từ phút đầu nhá thì giới thiệu với Phương là như này này tôi tên là tiến phương hiểu không thế nhưng ấy, mà cái việc mà, mà tổng đại viên như phương như thế thì một sự non nớt và thiếu kinh nghiệm một cách trầm trọng bạn bạn bạn quá là là là, là, là, là non nớt trong cái nghiệp vụ của bạn bạn phải hỏi các yeah. Dạ. bạn khi khách hàng có cái khuyến khiếu lại như vậy thì tôi đề nghị bạn rằng như này nhá lần sau bạn phải bảo là mày ngu lắm đấy là dịch vụ thôi con à chứ không phải là tiền lãi nhá đây là tiền phí dịch vụ là 17 nghìn một tiếng cũng là 17 nghìn và đến một năm sau cũng là chỉ là 17 nghìn thôi đúng là nhiều lúc phương buồn lắm phương ạ nhưng mà lãi suất như thế cũng là cao đúng không nhỉ nhưng mà bà này biết gì 17.000 là tiền phí dịch vụ đi mẹ